Kinixka'leañaha tenixika Jesús on Galilea, sakáñani kuñákaka ñu'ún Judea, kuachintí nixíka tejudío tekunú ka'níara. Techakuyahtín vihcóne judío ñanlíenia texinvietoto. Sakanakuiniká ñania xián yo te kun noño on Judea, tekunitutendíkun y chun yaxá'ún ika'án. Kuachintí ndein neyibi si e. na kuni satubi shiminia no na gibi ingibi. Nandi shashna kumyong die, te shao ya handi, nia shimion no na gibi. Nikachira, sakanya deya ni miaha, ni ini kuniya, sakate nika Jesus shirandi. Tia asha ora, nyabakun yu ikan. Disu do ondi, uwi kun undo deka ora kunimindo. Ne yibin yibin ko nde insha'a ñakunda siñando ndisunda siñayu'u sakaña satuviña ña'a ña xana kuan kando obisco ja yu'u ndi ku'un ña'i sakaña tia'a xa'ora ñava'a kui'ika nikachia ndi nika'aña ja xira tenindo'a ñu'u galilea ja ndisu kini ya'aña nika ñani jesus viko ja tenikijtatua ja kua'an ka viko ja tende nika tuvia suhandi de nanika sia. Te judío te kuno undi shikara nandukura Jesús vikoha ka hitarani. Mi tu shika te ha. Kachira. Te sakune yu kwa anda tonsha Jesús. Sabanya kaanya in te yu wa andua. Te sabanya kaanya subia. Sakanya in te shnisha ane yu indua kachina. Diso ninda tonsi egu tinya sha'a. Sakaña yi vina te judío ha. Te kisha kuma e visko handi. Niki vi Jesús no ki e yukunka no. Te nisha asa ne ane yivi. Sakana ni nandan ni va te judío ha. Kaarandi. Ha. Saki tu shini tu ni ya atega. Sakaña ni sakuara noe. Nikachira. Teni nakmi Jesús di. Nyasanya indi. Su yashini tu ni mi indua. Su handi. Nyashini tu ni yanitiano yundua. yo̱o̱ ka̱ kuni sa̱a̱ ña̱ kuní ndiosí ndii ku̱nda̱ni̱ ni̱a̱ naa ña̱ xini tuní ña̱ taxiꞌ ndiosí nduuꞌ ña̱ saniaꞌá i̱ uun naa ña̱ xini tuní ña̱ kaꞌánꞌ miiꞌ nduuꞌ a̱ i̱i̱n te̱ kaꞌán ña̱ kaꞌánꞌ mi̱iꞌ ndii ña̱ tiinꞌ kaꞌnuꞌ ña̱ꞌa ne̱ yivi̱ꞌ kui̱ti̱ꞌ ndu̱kuꞌ ra̱ ndisu̱ te̱ ndukuꞌ ña̱ ti̱i̱n kaꞌnuꞌ ña̱ꞌaꞌ ña̱ ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ ña̱ꞌaꞌ ndii ña̱ ndi̱xa̱ kaꞌán te̱ ja̱a̱nꞌ te̱ süu̱ꞌ te̱ uvi̱ nimá nduuꞌ tu̱ ra̱ ña̱ ndi̱xa̱ nduuꞌ a̱ ndii moisés ni̱ sa̱ya tun nde̱iꞌ ndiosí nda̱ꞌaꞌ ndoꞌó disdunde indo sashinoa. Dicho nagunika nindo yu. Nikachia, tenika ane yue kwa aha shiandi. Nyandiba anánimo, yo kunika ni yo. Nikachina, tenika Jesús shiandi. Ninda kwiti chonka nonishai, tananda ni wasakundo. Moisés ni saya nyashando toni tekwali. Tende sumira ni chikandu unde hija. Tsuhandi teshi yasta aga. te shando oña hashin te kuali tende kibi sabado a. Ba, a, sha aña kuni kanundo tunde indiosi yani kei Moisés shando tuni in te kuali tende kibi sabado en shinandiendua tsaskana kue dicho nashiendo shinindo yu sha yeni sandei kani in te kuni kubi kibi sabado ña Ba a yu'a natabando cuenta nyakunika kakundani kachindo... sayo va ba akanata bandas cuando cuenta con gibi. Negachia,